Bao nhiêu cân? Chít thia Hai tô súng Chị thấy chít thia Chị chả Xinh thế nhỉ? Đáng yêu thế Yêu nhỉ? xem chỗ này rất là đông hôm nay là hôm nay là nhà bạc tổ chức của tình cô vai khách du lịch riêng rất là đông các phòng nhà nghỉ khách sạn cho nên là kín không còn chỗ rồi tuyến hàng rất là đông không không không, không, không có chỗ để thuê đây cái gì chị ơi mật ong hả chị mật ong xịn luôn đấy em ạ mật ong một chai là mới chuẩn đây hai trăm rưỡi đây em nam thế là chai bao nhiêu lít nửa lít em à, nửa lít là chị đây nhá em nhìn mật ong nhá nó vàng tươm thế này đúng rồi bạc hà chuẩn bạc hà luôn còn cái loại hơi xanh xanh là người ta đã pha chế rồi em ạ đã pha pha chế rồi đây thì châu khô em ạ châu khô làm khô làm sườn hay toàn đến đây trên này á đây là măng ớt rồi chị cái đấy là đậu xị em ớt gì chị nhỉ đậu xị à, đậu xị của bên trung quốc nó làm à bên trung quốc bên trung quốc là chị vâng ngon bên à, người hoa không phải trung quốc người hoa đấy cũng là người trung đấy vâng cảm ơn chị nhé để lấy gì không vâng. nhiều hoa quả đây là cám cám à cám à cái là Đắt đắp mạch à? Đây là cải à? Cái hạt nhỏ là gì em? Đây là rau dền đỏ Dền đỏ à? Hả? Hả? hạt kia là hạt gì hả chị? Cái đấy là dậu, hạt dưa. Hạt dưa mèo ạ? Vâng. Cân băng này. Hả? Bắt gì cân? Chít kia. Hạt tốt súng. để thấy chít kia. Chị thấy chị hả? Đây là tí chị. Tôi chị từ từ tàu. Vì chị từ từ tàu. Vì tu. Mình phải tu mua. Rồi cho con giờ. Vì chị này ngồi chưa. Này ngồi tí chị. Rồi chị từ từ tàu. Vì chị từ từ tàu. Ô, con thỏ xinh quá xinh thế nhỉ đáng yêu thế yêu nhỉ Thank you là dạ, thuốc tây à? Mỹ phẩm, mỹ phẩm à? Giờ thăm ờ, chợ Tam xúc nha chợ Xem lợn với cả ờ, bò Ui, người to ấy tiền một con này? Con chỉ có 1 triệu. 1 triệu. Cha giờ cha dành đến mua chợ chỗ chợ đi chỗ cao cũng là có chợ chi. Có chợ chi. Cô nó bé này, bé thế. Mới đẻ à? Được bao nhiêu ngày? Tháng hơn rồi. À, hơn tháng á? Ờ, hơn tháng rồi. Bao tiền con này? Hả? Ờ, 100 Bao nhiêu? 100 rồi một, Bao tiền? Bao tiền? 300 rưỡi 300 rưỡi à? Như bé cho có nuôi được không? Được không? À. Con này mẹ nó nuôi thì cũng làm đâu cho nó muốn con Hả? Cả đàn nó bao nhiêu đẻ là bao con xong nó cũng con Đóng con Bán hết rồi Bán hết rồi Bé hết rồi

bao tiền hả chị? Ba chục tư. bao chục tư à? Ừ. cân, ba cân. Bảy Bảy lăm cân. Ừ. Đi vào nhà Anh mua là tí chỗ. Anh mua là anh chỗ. anh đi xí chùa à? Anh xí chùa anh anh kia. Lòng đi chỗ đi rồi cái mùa điều chết chút chết thật chia xin được cháu. Bagus. Jangan buat saya. Jangan buat saya. Thank you trong buổi chiều thì chị mình nói nhưng mà sao buổi chiều cả chị mình thì sao buổi mai thì chị mình mua một đứa của mình ăn chị biết là rong nhất làm bây giờ giá từ con này ấy? Con này 15 triệu năm triệu à? Được được sừng Ờ, đầu lỗ. Cái tỏ cái này thì trồng nhau thì nó nó nó 你大叫下嗰電話，我咪知作知作，嚟講。Thank you là gì đó anh cứ xả hòn lắm cho sự chúa nó khôn như ra gian hàng khác này mùi quá mắc khén này mắc khén này ừ, đấy bao nhiêu tiền một lạng bơ hai mươi nghìn hai mươi nghìn một bơ ừ, đấy có tiền đôi lại ở chú cá ba đâu trăm ba mươi nghìn trăm ba mươi nghìn đôi trên này là về nuôi chứ đúng không chị đi về làm thì Thank you. Nó đẹp không? Nếu lâu chồng, bán hay tí đều bớt đi Đặt trả chứ cho những bạch gì các chị em đi chợ ờ, mặc trang phục rất là đẹp Chỉ là mặc nó rất màu và sạch sẽ thôi đẹp bánh gì ạ? Bánh gạo. Bánh gạo à? à. Bao tiền một cái? Một cái 5 nghìn. 5 nghìn một cái. Hai cái. Đấy, hai cái lên lên lên. Đứng ra bạn, đứng lại đứng bạn chờ chị. Thế chưa? Em tin sao? Những người đó cả bên, có chị rồi, rất là rồi chưa đó, không biết con nào Chị cả chết luôn đấy, con này cào táo Chị luôn đánh cào Con này chị luôn đánh cào cao quá trống rồi chứ chị ạ Chị cho lúc rồi mà Chị nhìn ngờ Chị nhìn ngờ nó nên cả rồi chứ không chơi đi à dạ. đi ăn cái lùm món này cái là tết mùa nó chít kia cái mùa cái từ này à không không cái nó sao cái đó này cái này này luôn có được đâu cái gì đâu chân mùi chồng là ba có một là đi châu à chứ đi chỉ một lắm mà đi vào khu ẩm thực tham quan cho mọi nhé để biết xem khu thực trong chợ mèo vàng có những gì

trong người đông quá ẩm thực này là đông vui nhất đặc biệt và đi chợ chỉ ờ, ăn bát phở ờ, phở ve phở bánh phở họ tự chế thủ công ăn rất là ngon không chất độc quả rồi bánh phở là bánh phở bánh phở trắng tay thì vâng, vâng phở từ trắng tự trắng thủ công cái màu là không được đẹp nhưng mà ăn chất lượng không cái màu này là họ thích thế mình làm thế thôi vâng. ờ, không tẩy đúng không chị cũng có thể gạo như thế vâng. đấy là gạo nương đấy gạo nương của mình vâng, à, gạo nương của mình ấy. bao tiền một bát phở là chị 20 nghìn đấy 20 nghìn 20 nghìn ăn no chiều đấy phở thì ăn cũng bằng cơm đó vâng. ăn chơi thôi vâng. cảm ơn chị nhé vâng, không có gì đâu chợ là mỗi người làm bát phở là lo luôn chào chị nhá chị là người giao à vâng dao đỏ hay dao gì dao đỏ dao đỏ à vâng. chị ở bản nào bản đắc ngà đắc ngà à đắc ngà đi đi xe ra đây à vâng à. thế là mai đi chơi chợ tình không có ôi giời đông nhờ năm nay đã rất đông đấy năm nay là năm nay, năm nay đông, đông đấy. năm nay là quá đông đấy khách anh ở đâu ấy anh ở ra nội cơ nhưng chơi tận tình đấy là thăm người yêu cũ đấy thế à ừ. Cô, yêu cũ trên này à? không không biết có gặp không hẹn trước chứ Ê, hẹn nhau ở chợ tình mới đông có gặp có gặp alo một con là có ngay đấy. sợ cái gì nhá <laughs> rồi điện ờ. thoại rồi không phải lo à, rồi. Nhưng mấy cháu rồi, chị mấy cháu rồi Em được ba cháu ạ Ồ, ba sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm Tám tám, à, ba cháu mình ra là trang phục anh ăn rồi cảm ơn anh nhé anh rồi mình ra trang phục mặc đẹp nhỉ trang phục người ra rất đẹp là mỗi mỗi dân tộc có một ờ, một ờ, kiểu khác nhau bên người mông thì nó cũng đẹp nhưng mà là kiểu khác cảm ơn em nhé vâng. ngon miệng nhé vâng ừ, cho sự quý vị xem nó chảo thắng cố và ốc lợn đây là canh tiết các bạn nhé canh tiết nấu tiết với đậu phụ với cả lá tương bien. chợ xuyên luôn chợ tình là đông nữa vâng vâng ạ vâng. thịt bẩn lưỡi đấy ngon quá nhìn đi xem mèn mén nhá đây là mèn mén nó bốc hơi đây là ngô trắng ngô vàng trắng ngô trắng à? Vâng. ngô, ngô trắng ngon hơn ngô vàng ngon à, ờ, trắng ngon hơn trắng ngon hơn à? thì cần các bác đang sự nhận đối diện chỉ có sự chờ thì họ mới gặp nhau và thực sự đối diện với nhau Thank you người quân sự hai năm người quân sự ví dụ như viên trợ hoặc là người có thể là không gian nước nhưng mà một chai rượu người quân sự được biểu xôi xôi này xôi ngũ sắc ạ à? à, nhưng mà có hai màu đúng không nhỉ vâng. này thiếu nhiều màu là có nhiều màu hai màu đấy bao nhiêu tiền một bát này ạ bát này năm nghìn mười lăm nghìn năm nghìn năm nghìn nữa, ờ, năm nghìn bát có nhiều này ờ, rẻ mà rẻ quá rẻ anh à, chị xin ạ anh toàn chị xin ạ ủa tiền tàu nhân chỗ đi nào mà à, xin tiền đó đi tôi làm nát tôi làm nát cháu đặt tiền ở trên ờ. chú để chú nào lấy tiền cho bà chú cháu đặt tiền cho bà hai hai chín vâng hai chín vâng vâng papa tuần nát này còn này chú cháu đặt tiền vâng vâng mua hai chín chứ xin để con đi trả mẹ thôi bé bao tuổi rồi Tầm bao tuổi? 14 à? à còn đi học không? Không à? à thế là con biết lo tiếng kinh rồi đúng không? À, chịu khó là cái mà ô 미소는 얼마? 미소는 아무 얼마 하면 돼요. 미소는 얼마 마지요? 꼬치. 얼마? 아, 요원이네. Đây cháu gửi tiền cho hai mẹ con nhé. Vâng. cháu mua bánh này bao nhiêu? 10 nghìn. À, hai cái. 10 cái. À. Cô ừ. ở xã nào? Cô vâng. ở xã nào? Cô ở xã nào? Ở đâu? mua lại Hả? Mua lại đồng. Ờ. Đi bộ đây à? Đi bộ đi xe? Đi bộ, đi bộ hết bao lâu? Nó mùi một nữa nè mày. Mua của mọi người là hay vậy? Đi xe. Bà mua nữa à? Vâng. Bà mua thêm à? bà mua thế ừ. mua mua cho bà này á không vâng. bà bây giờ bà, bà cô bảo cho cháu cho biếu hai bà hai túi thì bà không mua nữa wow mua cho bà này hai túi á đây cháu đặt tiền cho bà đây à hay dạ tiền mua nó một là phút này là hai rồi ờ mua rồi chị này Thôi bà không phải mua nữa, đây, đây, đây mua cho biếu biếu hai bà hai là, ờ. à. Đấy Thì à, đây xanh nè mà Cho xanh nhá Cho xanh là trái phải này một đâu, tụi mình nhớ à ừ. Cho xanh thì múa ừ. thì cũng đây là Chị nữa trái múa thì cũng là chị hai bà rồi Đây, thế múa thì cũng là cái Để ăn xôi không? Ăn xôi không?

của cha mẹ mua của khách hay của số tổng ก็หลบไทยฉันเองก็เดี๋ยวโกรธไปเลยโตจนชาก็หลบตัวติดถึงถึงเห็นซ้ำเลยเดี๋ยวแม่โกรธไปฉันฉันเรียกฉันอยู่ตอนนี้แต่เดี๋ยวก็หลบมันใช้ไก่ได้จะจีนก็หลบหูว่าว่าก็โซนชาตัวที่เขาเตี้ยเนี่ย đây là nguồn gốc đây là nguồn gốc của những em bé mà đeo vòng trên cổ để thực hiện chắc có mà cây chưa không từ nó có cái sâu rồi sẽ có cây Tối nay người kia rồi tôi sợ Không, không có Không đeo nhá ừ, Không đeo nhá ừ. Lớp mấy rồi? Lớp sáu Lớp 6 à? Con là bạn ở đâu? Vâng. Thôn nào? Nhất là số là thế này có là xã nào? Sùng cá Sùng cá, sùng sá á? Sùng cá ờ. Đi cùng ai đây? Mẹ À mẹ Ăn bánh không? Ăn bánh không? Ăn bánh ờ. bác cho Ăn bánh sao uống nhá xuất sách không nó đi học à nó đang học à nó đi học hay nghỉ rồi nghỉ rồi à à thế à ăn đi con ăn đi ăn đi con ăn ăn ăn nóng đấy Bukan tu. Anu ni ada tu, tina tu Ha tu, ni ha tu ni. Ni, gần biển, gần cái gì? À, bọn nó nếu như đi giờ, nó chơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ đây cái này cái gì ở bao nhiêu? À, y à, lục cộng kia. À, lục cộng kia. À, thảo quả. Thảo quả. Dưa mà. Ừ. Dưa chân này. Dưa chân một con. Đấy, vừa đeo cổ. Cái này chuyện cổ. Ừ ông cái bà già ông già thì cái này ừ. ông già bà già đeo này à bà ờ. cái này trẻ đúng không ờ, trẻ ờ, ừ. con trẻ con nó đeo cái này trẻ con đi chơi nó mà khó khó thì chụp cái này à. còn cái này à bà cái này nó đau đau lưng à, đau lưng ạ à? ờ, đau, đau lưng mà mình phải làm lý đúng không bà một cái một trăm À 100 làm lý mà 100 con đeo này vào ừ. đúng không? À, cái này từ 100. Cái cái cô phụ nên 100. Cái này tất cả đều 100 đúng không? Ừ. phải làm lý xong đeo đúng không? Nếu mà uh, đi chơi nó không sợ man. À đúng rồi, đeo này và đi chơi không sợ man đúng không? Ừ thế còn cái này là công dụng là gì hả bà cái này nó ờ, đau đau lưng ờ, cái cái này là đau lưng à đau lưng Thế tôi cái này bà, cái này là cái gì đây Cái này cái này đi chơi nó còn sợ cái man đấy. À đi chơi sợ con sung sợ con man nó bắt ừ. Ờ. gì Nhưng mà cái gì nó thấy cái này nó mà đúng rồi. cái này nó con sợ. Con ma nhìn thấy cái này nó sợ đúng không? Sợ cái này à. mà ừ. không không về. Ừ. cái này là cái gì hả bà cao cái gì này, cái này nó mà cái của nó ờ, à, đâu à, củ đâu trên nó mà cái này nó nấu ừ. cái à, này nó cái à, này à, phải nấu lên à, bà, bà. Vâng. phải nấu lên đúng không Ô, phở à phở phở khô bánh này bánh gì ấy? bánh chuối bánh chuối à Nhớ lớp phải lên bên mà đó như là nó như là phun này luôn cái gì đấy à về về đó nó cũng mất cái này nó to mình chín á để bán mấy thì bán tấm mình bán ba to nó của tấm cũng được mấy bao nhiêu một tấm này chị hơn năm trăm năm trăm một tấm hay tất cả cái này á một tấm một tấm rồi một tấm nha ừ. tấm nó rộng đây là tấm này bây giờ xanh cho nó xanh cho giờ giờ cho gì thế chỉ xanh vậy ta 那那那那那那那那。 我泡茶，芝麻豆干，我弄我呀，麻雀子豆包，鸡蛋。 待てまたねmấy đứa mà cái vụ cái vụ khổ là nó có vô cho có thì mới chỉ có mỗi vô tao đẻ đẹp có yêu cũng là món là như vậy là hoa quả Đây là cỏ kia Cả con túi giặc Của con túi giặc Đây là Đây là Đây là Đây là Đây là Đây là Hoa quả nhiều đấy bao nhiêu tiền một cân măng không có súng bao tiền một cân một bó năm nghìn à năm nghìn một bó à năm nghìn một bó đấy vị nhân mang cái này họ mong muối muối này không nó chất ngâm các quả như thịt năm nghìn đó rất là ngon được sao quan mang đều Ừ, hấp chó Ờ, tiêu cái nóc chó hả? Sao? 100 dạ. cân luôn Chó này ngon, nó mỏng thích lắm Cái, cái vỏ của nó mỏng lắm Đập dễ lắm, anh cứ thử ăn một quả xem Đây vùng nào mang về đây nhỉ? Vùng ở trên Sinh Cái Sinh Cái ạ? Năm lúc ba là lấy ở bên Cao Bằng Ờ, thế Cao Bằng sang là nhiều Cao Bằng sang là nhiều Có hai loại, bà lấy hai chỗ Được ớt gió đấy ớt gió đấy dùng rất là ngon ớt gió đấy em ơi rất là đẹp tiền một đôi hả cháu? Cái nào? Đúng không ấy? 42 nghìn ạ. Ừ. Ừ, nhỉ? Của ông điện thoại một tiếng. Làm đôi cho đi bản cho dễ. Hết tiền rồi. 400 à? chất lượng cao lấy ngay. Yêu nhé. Tôi chuyên các chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. À, mua về tôi đáp được tất cả các loại chìa khóa lấy ngay trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dở bằng lái xe chứng minh nhân dân có ép lắp tích bìa đỏ giấy khen giấy khai sinh ép chất lượng cao lấy ngay ưu tiên các chìa khóa khóa nhà bác tiền một cân nhỉ khóa xe máy khóa ô tô có các được tất cả chìa khóa lấy ngay trung tâm ứng dụng công nghệ mới lấy một cân lái xe chứng minh nhân dân có có ờ, một canh không một canh có nhưng mà không à, cả lọ à vâng ngon lắm ngon lắm là sắn à, sắn hấp à, ô sắn Bao nhiêu tiền một bó này? năm nghìn à? Lấy một bó Cái này mấy nghìn? Ôi bé, bé cái đi bán măng à? Có có gì à muốn sắn ăn Ờ, sơn quay khung cảnh toàn khung cảnh ở khu ẩm thực có tự xem rất là rộng như khói và đây hấp dẫn đang nói là chuyện đi vào đây chắc là chuyện chơi nổi cân luộc dưa được có ngọt không? Bé lắm Chọn ra danh quả nó ra già lắm Bé thì không ngọt không nhỉ? Cổ ra đây cũng đỏ không? Đỏ Bên cổ là bình thường Rất là chanh dưa bán như nào? 2 nghìn miếng hả? 2.000 miếng nhỏ này hả? Của đôi ta hay là... Anh gọt chân cái vỏ đi Anh gọt chân cái vỏ, anh ở nhà anh không dao ấy Gọt luôn cái vỏ ừ. Cắt nhỏ miếng cho đấy Anh cắt nhỏ như này này Thôi thôi thôi, cắt để nguyên vỏ thì cắt như này cũng được rồi không cho túi cho anh nhà anh cũng cao mình chỉ đợi cái ăn à cân chưa? Chưa cân. À, chưa cân để em thử. Em là ở đâu? Dạ em là người đây ạ. Em là người à mông em bản nào ờ, em ở đây ngay thị trấn đấy ạ ngay thị trấn nhé. vâng hôm nay chợ tình đông rồi ờ, bây giờ vẫn chưa đông lắm. bây giờ đã tổ chức đâu mà đâu mai bắt đầu tổ chức mà ngày mai này trên đấy họ vẫn chưa cho có gì đâu anh nhớ hai cân ờ đây này có đắng quá nhỉ? đây là có đắng đâu tiền mớ này năm nghìn năm nghìn à dạ. năm nghìn mớ không Măng thế là măng cũng 5 nghìn à? này 5 nghìn Măng cũng 5 nghìn một bộ Bây giờ Bây giờ Quần áo, quần áo đẹp nhỉ mưa dần dần lại bắn cái điện rồi chế chế rồi chế từ từ tàu đi chế từ từ tàu mình chế mỗi lần đi con nọ đi chợ rất là sớm bây giờ là rất là giờ rồi đi đi bạn về bớt rồi rồi chế chế rồi chế từ từ tàu đi chế từ từ tàu quá để tìm gì ăn sáng một chuyên gì anh hai cái bánh nào anh ăn bánh gì ạ à? bánh trứng hay xúc xích ạ à? trứng trứng hai cái trứng dậy dậy dạ. dạ. Rau trắng nữa là trứng Cái đấy là gì đấy thịt à? Vâng, thịt ăn Anh có tương ớt không ạ? Có vâng. ờ, Ăn trắng là một tô, một cái xương ăn hành Vâng Trứng Vâng Đấy là luôn <laughs> này có nhân không chị? Bánh 2 nghìn anh ạ. Có nhân ạ, nhân đỗ. Nhân đỗ à? Vâng. Anh có lấy xôi màu xôi ngũ sắc không? Có xôi bánh à, bánh bao nhân thịt. Bánh nha à, rán nhân đỗ. Xôi ngũ sắc nhân chấm lạc vừng. Để lâu nó ỉu Không ỉu đâu, tám xong mà, đều ra mới hết. Chiều không? Không ỉu đâu, giòn, mềm thôi kìa không không không đây cái này 10 cái 10 à? ừ. cái con gì là con gì đây nhỉ chị con ếch ạ ếch bé này à ừ. Bán bao tiền trên này? Cây một dây này 10 nghìn À 10 nghìn một cây. à? Mình, mình lấy đi phơi khô rồi để bé à? À Tươi, nó to một tí mà hai 4, sáu tám. Cái này đi, đi dán với mớ là ăn được hai chục con hai chục con 10 nghìn Cái này mình về mình, mình chế biến như nào? Lấy về lấy mớ rồi xong rồi dán là ăn được À Cái dạ. này là mình làm sạch ruột rồi đúng không? Sạch dạ, rồi dạ. à để nó có hỏng được không không thoải mái à mình phơi khô rồi phơi khô rồi phơi phơi vào lửa ấy khô rồi mà. ừ, khô rồi thoải mái năm chống mình không có từ những cái khô ừ. Chà, tối này là bắt ở ruộng hả chị bắt ở ruộng ừ. ngon nhỉ trẻ con đi bắt được à trẻ con nó bắt rồi con vào không nó bay nó bắt vào ừ. cho bơm nhé chị đây là dưa chua hả chị? Vâng Rau sắn chua. À, rau, rau sắn à? Vâng cái lâu là rau này nấu gì hả bà? Rau này á thì nấu thịt, nấu hương, nấu cá. Ừ. Nấu canh ngon lắm rau này. Lúc mà tốn đi. Nhiều đồ quá không mua, cái gì cũng mua. ui cái chả to quá cái này không cần ô đấy, đúng rồi không phải ô đâu cái này đội về được đấy mua từ cái chảo đi anh tám trăm rưỡi tám trăm rưỡi ạ à? à, cái này mình mình về mình nấu cán lợn đúng không sao không mình không mua chảo gang mua chảo nhôm chảo nhôm này nó bền hơn à bền hơn à này là không bị vỡ luôn không? Nhà gang cũng bị vỡ được không? Gang thì nấu lâu lâu nó hỏng. Ừ. Ủa, là vô chưa? tám trăm tám mươi rưỡi đấy bao nhiêu tiền tám trăm rưỡi tám trăm một à bây giờ lấy về kiểu gì úp trên đầu đội thôi trên đầu úp đầu thôi ngồi xe máy thôi bên bên chảo gang này nhỉ ờ, à chán đấy nhà đấy thì chán đấy kia tiền mà không không làm như này đấy nhà đấy hả không tiếng ngồi xe máy ngồi ờ, được mà cái này chở được tét nước còn còn ôm được đây là thịt lợn đen cũng được lợn mông đấy rất là ngon nóng lên nóng lên anh mất gì đi lòng già ấy lòng già hết rồi anh ạ còn lòng non thôi lợn đen rất là ngon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không là chỉ có người mâm đang bán những cái nhé Còn những người dưới xuôi là ở bên đây cũng đang là chỉ bán đậu trắng Còn ở đây là đa số là người mâm đã bán ngoài ngoài đường ấy. Bán ngoài đường vỉa hè ấy Đấy, còn các chợ, các chợ là bán đậu trắng Thôi cất đi đây Mà con biết thì họ chỉ mua rồi cháu cháu nhập đi là cháu cháu cũng Bao nhiêu tiền một cân đấy anh? Ít ít rồi. Yeah. Bao tiền một cân rồi? 12. À hai à? Rồi. Sườn sườn này mười hai Mua mà. Mua chiếc cháu như tán. Trăm mai mới nhìn cân. Nếu mà lợn trắng thì đó bảy tám nghìn. bây giờ cũng ờ, muộn chưa chưa rồi. Tôi xem ờ, xin phép dừng ờ, cái video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của